Ừ, có lẽ à, mình phải đợi pháp sư đến ha hôm nay thứ hai à, ngày của sư à, pháp thanh à, trong khi chờ đợi sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện trong thời đức phật um, câu chuyện này là của là câu chuyện 30 uh, 30 vị công tử ha, 30 vị công tử thì à, trong đó có vị công tử à, Giá Xá à, vào một ngày đẹp trời à, ba vị công tử à, họ dẫn à, vợ và có người thì dẫn theo bạn gái đi đi thưởng ngoạn à, đi picnic à, đi chơi ngoài trời uhm, thì khi mà họ gặp nhau à, ở ngoài công viên á, thì đồ đạc của họ đó họ để chung lại một một đống rồi họ vui chơi đờn ca hát sướng à, đánh banh rồi ha đại khái vậy thì trong lúc mà vui chơi đam mê như vậy đó thì có một người à, một người nữ à, lẻn đi lục đồ rồi ăn cắp ăn cắp đồ ăn cắp những cái đồ quý giá của mấy vị công tử và những người thân của họ đó rồi lẻn trốn đi thì sau khi mà các vị công tử đó mấy người cô với người bạn đó đó chơi xong thì mới trở lại lấy đồ coi lại đồ của mình thì thấy thấy phát hiện ra là mất đồ ừ, mất những đồ quý giá thì mới rủ nhau đi tìm tìm cái cô cô đó đó cái cô ăn, cắp đó. thì à, đi một hồi á, thì mấy vị này đó gặp à, Đức Phật đang ngồi thiền ở dưới gốc cây trong một cái khuôn viên thì mấy vị này mới đến đảnh lễ đạo sư và hỏi bạch ngài à, ngài có hồi à, nãy à, ngài có thấy một người, người người à, con gái mang đồ đi ngang qua đây không à, đức phật nhìn nhìn rồi đức phật nói này các vị à, các vị nên nên tìm chính mình hay là nên đi tìm cái người ăn cắp đó ừ. thì mấy vị này mới ngẫm nghĩ và bạch ngài à, chúng con nên tìm tìm nơi chính mình thì hay hơn tại vì những vị này là những vị con nhà giàu ăn học con nhà có có học quý vị tại vì ờ, những bậc trí thức này. thì khi mà họ nghe đức họ đức phật hỏi một câu ờ, thì rất là thâm thúy rất là thâm sâu thì thì họ là những người hiểu biết cho nên họ trả lời một câu cũng rất là thâm thúy bạch ngài nên đi tìm lại chính mình hay hơn đi tìm vật ngoài thân rồi sau đó đức phật mới mời mấy vị này ngồi xuống và đức phật dạy đạo à, thuyết pháp sau khi mà 30 vị công tử này nghi pháp à, mấy vị này đắc mấy vị này đắc đạo quả quý vị đức đắc đạo quả a la hán đó yeah. Dạ. Ê, sau khi ê, đức phật ừ, tức là hỏi tới hỏi lui thì xác định rằng mấy vị này đã đắc đạo thì lúc đó đức phật à, mới nhận mấy vị này làm đệ tử thì mấy vị này xin đi tu luôn <laughs> xin đi tu luôn thì từ đó à, Đức Phật mới thành lập à, giáo hội Phật giáo Tăng Già bắt đầu từ đó ừ. thì Đức Phật dạy à, mỗi người à, đi mỗi nơi chia nhau ra để mà đi hoàng dương giáo pháp ừ. thì sau này à, à, quý vị này à, đi đi truyền pháp đi mỗi mỗi người mỗi nơi thì nhờ đó đó à, à, Phật pháp à, được à, được truyền đi khắp nơi quý vị à, được nhiều, nhiều nhiều nơi trong các tỉnh trong trong trong thời đó rồi rồi từ đó à, Đức Phật và các vị à, đệ tử của ngài đó à, tiếp tục đi hoàng pháp ở à, các nơi cho nên à, tính tới ngày hôm nay đó là hơn 2.600 năm nhờ à, ơn đức của ngài à, mà mình có giáo pháp để mà mình học và mình tu tập thì quý vị nghĩ coi này cái ân đức của của đức phật là là vô lượng ha, vô lượng công đức ừ. ân đức của các ngài của các vị thánh tăng thời đó mà lưu truyền tới ngày hôm nay đó ừ, là vô lượng ừ, công đức vô lượng à, cho nên nếu à, mình còn khỏe à, mình còn có cơ hội thì mình tiếp tục mình học à, học Phật pháp thì thưa quý vị Đức Phật dạy nó có ba ba cái pháp đó là pháp học pháp hành và pháp thành tựu à, cho nên à, mình phải học học kinh mình học kinh á à, để mình học ừ, để mình có chánh pháp là mình tu hành đúng à, mình tu hành đúng á thì mình học mình học mình học đúng á, thì mình mình mới thực hành mình hành đúng á, thì mình, mình hành đúng á, thì nó mới đến đạo quả được à. cho nên cái việc học rất là quan trọng anh quý vị à thì tới đây sư nghĩ ờ, cũng vừa phải à, sư mời nguyên như ngang thỉnh pháp sư ạ à. dạ bạch sư sư có thấy sư pháp thanh vô không sư con chưa có thấy sư pháp thanh vào à chưa chưa nguyên như ơi chưa sư thanh tâm ơi sư nói thêm chút xíu nữa <laughs> sư con chưa có thấy ngày vào À, sư Pháp Thanh à, chưa đến. À. Dạ con Đó. Vâng. xin kính lễ sư giác pháp ạ. À. Dạ xin mời uh, Dạ, kính chào sư Giác Pháp. Mời mời sư ờ, nói vài điều. Sư ờ, giới thiệu ờ, vài điều. Kính mời sư ạ. À. Hôm bữa trước sư thấy có sư gì Phước Hiền đó phải không Nguyên Như? Dạ, Nguyên Như, là nếu... sư, sư Phước Hiền, sư Thanh Tâm chứ không phải sư Đức Hiền. Này là à, sư Phước Hiền dạ nguyên như ờ, nếu mà nguyên như ờ, gặp thì mời mời sư ờ, đến với lớp học 9 giờ đó dạ sư phước hiền mấy nay đi ngoài đà nẵng đó, sư thành ra sư không biết sư về chưa sư có có dỗ không ngoài sư đi là mới à. nay dạ à nói tới Việt Nam mới nhớ Việt Nam ha dạ vì <laughs> biết không vì nếu mà gì đi từ đi Việt Nam mà đi uh, đi theo đường à, đường à, đường quốc lộ đó nó chạy theo biển đó quý vị rất rất là đẹp một bên đó là biển một bên là núi nha ồ cảnh nó đẹp lắm nha yeah. thì à, sư cũng chưa thấy à, sư pháp thanh đến thì trong khi chờ đợi đó mời quý vị à, rải tâm từ một tí nha à, rải tâm từ à, khi mà quý vị nhớ quý vị tu pháp môn nào cũng vậy quý vị niệm phật tụng kinh à, rải tâm từ hay là quý vị niệm hơi thở thì quý vị cũng phải biết niệm cái tâm của mình à, thì nhờ như vậy đó à, mình mới mình mới thấy được cái tâm của mình à, thấy được cái nghiệp của mình thì phương pháp rải tâm từ cũng vậy ờ, thì ờ, nguyện nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh à, nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh đó khi khi quý vị ở một mình á quý vị tự nhắc mình như vậy đó nhắc nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh nó nhập tâm vào nào không hay đâu quý vị tại vì nó giống như là từ bi hỷ xã đó à, có người họ niệm thẳng luôn từ bi hỷ xã từ bi hỷ xã mà một người có tâm từ á, là cái người đó không có buồn không có giận không có trách mình ha à, cái cái người có tâm từ là không có giận nè không có ghen nè không có ganh tị nè à, không có keo kiệt bỏng sẻn đó tức là mình mình giận mình không có giúp người ta à, bỏng sẻn rồi không có hối hận à không có hối hận không có hối tiếc tại sao không à, không có không có hối tiếc tại tại vì á hối hận hối tiếc á, nếu mà mình nhớ lại những cái lỗi lầm của mình á, những cái sai quấy của mình á, thì mình sám hối hoặc là mình chánh niệm tỉnh giác hoặc là mình làm những việc thiện à, để nó nó qua ha nó lành lại cái tâm của mình chứ quý vị thấy không quý vị nhớ cái câu chuyện mà một vị sư à, đi xuồng đi xuồng đó rồi thì nước chảy mạnh quá là chiếc xuồng nó trôi rồi ông ta chụp cái bờ cỏ rồi cái bờ cỏ nó rớt xuống rồi ông ta à, lúc đó không có chư tăng thì ông, ông ta không có sám hối rồi từ đó ông ta cứ hối hận hối tiếc hoài rồi khi chết á vì nó chết chết sanh làm con long vương đó à, dễ sợ gì đó quý vị cho nên cái người mà biết niệm cái tâm của mình á <clears throat> những cái tâm sai lầm những cái chuyện sai lầm những cái hành vi hành động lời nói của mình sai lầm trong quá khứ đó nên mình nếu mà mình nhớ lại thì mình niệm đó à mình niệm cái tâm à, cái này là bất thiện cái này là khổ nè cái này là nguy hiểm nè này là tội lỗi mình cảm nhận mình khổ khổ thì nhờ như vậy nó từ từ nó bớt quý vị nó hết nếu mà người nào tu chánh niệm mà nó mạnh đó, từ từ nó hết cái người mà có tu hành ví dụ làm việc thiện rồi đó thì từ từ cái tâm mình nó lành lại chứ ờ, không nè à, ừ, nếu mà người nào mà tại vì cái cận tử nghiệp á, nó quan trọng lắm cái cận tử nghiệp mà nó thiện á à, nó thiện ví dụ như thấy cảnh tốt thấy cảnh người thân thương à, thấy à, những việc mình những việc thiện mình đã làm ừ, thấy trong tâm mình nó có sự hoan hỷ có sự hiểu biết có sự an lạc có định tĩnh thì nhờ như vậy nó mới mới sanh mới tái sanh về cõi của người có phước hoặc là cõi trời được à. hoặc là ý nghĩ à, ý nghĩ thiện lúc mà mình lâm chung à, mình có những cái ý nghĩ thiện à, mình từ bi với chúng sanh chẳng hạn hoặc là mình có chánh niệm tỉnh giác chẳng hạn ha hoặc là mình có niệm phật tụng kinh chẳng hạn mình niệm hơi thở chẳng hạn đó hay những cái tâm thiện lành đó đó tức là có tính có đức tin nè có tinh tấn nè chánh niệm tỉnh giác nè có niệm nè có định có tuệ nè thì với những cái những cái, cái cảnh cảnh thiện và những cái tâm thiện đó đó thứ nhất á, là mình sống được an vui ngay trong đời này thì khi mình mình tập mỗi ngày đó nó gọi là thường thiện nghiệp á thường thiện nghiệp tập tập mỗi ngày thì nó có tích lũy nghiệp phải không tích lũy thiện nghiệp rồi khi mình chết á, thì nó có nó có gọi là thường à, cận à, cận tử thiện nghiệp đó thì nhờ như vậy đó thì cái cái tâm thức cuối cùng á, nó thiện lành thì nó sẽ sanh về cõi lành ừ thì à, mình phải mình phải à, phải tu tập mỗi ngày thôi nha dạ, yeah, tu tập mỗi ngày thì có 10 cái à, gọi là thập thập phúc hành tông đó à rồi sư đã thấy à, sư pháp thanh đến rồi à, rất là hoan hỷ à, kính chào sư bây giờ mời à, nguyên như à, à, ờ. thỉnh pháp sư nha rồi kính mời nam mô bích thầy dạ Nắc mô tham giá, nắc mô sang khai giá. Và dạ, nguyên như con xin một nửa, con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ sư Giác Pháp và dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Có giác Pháp đâu đó, hả? Dạ, con xin kính mời chư vị Phật tử trong room cũng vui như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa so samma jalokatipati sahampati katanjali antiwarang aya Santi tha san tam Parachang Kachatika De se tham mang Seto Dhammang Anukambimang Bachang san Tham Ma Phệ Đình Quy Nha Dành Cha Cả Dần su Tham Cha Ban Tham Ma Phi Tham Ma Cham Măng A à, Cô bồ ta dần tô cha tu san cha đành đằng bắp bồ thà nấy về ba rì xa và mắn chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoáng phân nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vượng lòng giả dạ ngài dời trường sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như đường nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giam vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ân hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đam mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nội đàn từ bi chúng sanh ngồi khâm chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang ca giá và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay và con xin kính thỉnh sư ạ dạ pháp con xin đại lễ sư con chào đại chúng sa uh, nam mô bút tha giá nam mô thầm mà giá nam mô sang ca giá không biết là quý vị có nghe được âm thanh không à dạ thưa sư con nghe rõ ạ à. dạ dạ rồi cảm ơn cô kim nhung dạ mời cô uh, như Quang hỷ uh, đọc cái uh, câu uh, thứ 9 à, rồi à, sau đó sư sẽ à, phân tích và giải thích à, về cái thắc mắc và cái ý nghĩa ở trong cái câu thứ chín này dạ yeah. mời cô Nguyên Như Mm-hmm. Dạ hôm nay là câu số 9 phải không bà sư? Dạ. À, sao cái câu thứ 9 này không phải à? Cái câu thứ 9 à, kia là Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài đã nói là các thiện pháp khác, các thiện pháp ấy là những gì? Các câu hỏi về tướng trạng á các câu hỏi về tướng trạng hôm dạ bạch sư hôm bữa giờ mình học đại phẩm mà phải không sư à, đại phẩm nhưng mà mới vô cái phần đầu tiên hết các câu hỏi về tướng trạng à, dạ đây con đi lên cái các câu hỏi về tướng trạng dạ dạ dạ cái câu chính này đó là các thiện pháp đó bạch sư à đây. À, à, à. đúng rồi đúng rồi đúng rồi ừ. để con con sắp tới rồi đây nó đi chậm hơn con sắp tới dạ cái này là sư số à, đúng, đúng, đúng, câu số chín. số chín. à, dạ, đó. Đó, đó đó đó đúng rồi đó. đó, đó. các câu hỏi về tướng trạng câu số 9 thưa ngài Nagasena điều mà ngài đã nói là các thiện pháp khác các thiện pháp ấy là những gì? Tàu đại vương là giới, tính, tấn, niệm, định. Những pháp này là các thiện pháp ấy. Thưa Ngài, giới có gì là tướng trạng? Tâu Đại Vương, giới có sự đặt nền tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp, của các sự thể nhập các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các đạo, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các thiền, các sự giải thoát, các tần định. Tàu Đại Vương, đối với người đã đặt nền tảng ở giới, thì tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Xin Ngài cho ví dụ, Tàu Đại Vương giống như các hộp giống và các loài thảo mộc nào đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh tất cả các loại hột giống và các loài thảo mộc ấy đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh như thế. Này đều nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tàu Đại Vương tương tự như y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đặt đều đặt nền tảng ở giới. Xin Ngài cho thêm ví dụ, Tâu Đại Vương giống như các công việc nặng nhọc nào được thực hiện, tất cả các công việc nặng nhọc được thực hiện như thế này đều nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin Ngài cho thêm ví dụ, tàu đại vương giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành phố thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phố, cho dời đi gốc cây và các gai góc, cho làm bằng phẳng, sau đó phân chia khu vực của các con đường, các lô đất vuông, các giao lộ vân vân, rồi mới xây dựng thành phố tâu đại vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Xin Ngài cho thêm ví dụ. Tâu Đại Vương giống như diễn viên nhào lộn, có ý định biểu diễn nghề nghiệp thì cho người đào đất, cho dời đi sàn sỏi, mảnh sành, cho làm bằng phẳng, rồi biểu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. tàu Đại Vương, tương tự y như thế, hành giả tu tập năm quyền, tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. tàu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Sau khi đặt nền tảng ở giới, người trí tu tập tâm và tuệ Vị tỳ khưu tinh cần chính chắn, vị ấy có thể gỡ ra mối rối này. Đây là nền tảng ví như trái đất đối với các sinh mạng, và ở đây là gốc rễ của sự phát triển các điều tốt đẹp. Và đây là phần đầu ở lời dạy của tất cả các đấng chiến thắng. Đó chính là giới uẩn thuộc về giới bổn Patimokha cao quý. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài học về câu số 9 của ngày hôm nay về tướng tràng bạch sư. Dạ con xin dân mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô ga giá. Kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng và chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và hôm nay thì à, chúng ta học à, đến cái à, câu à, thứ chín à, nhà vua Nagasena hỏi ngài à, Đá về cái cái tướng trạng à, của của giới và dạ, cảm ơn cô Huy Như đã đọc cái phần à, chánh văn thì à, như trong chánh văn đã nói giới là nó có cái sự nâng đỡ cho tất cả các cái cái cái thiện pháp thì quý vị à, thấy rằng đó hầu như tất cả các chúng sanh sống ở trên cái quả địa cầu này đó đều được cái à, cái quả đất này nó nó nâng đỡ à, nó nâng đỡ chúng ta làm gì làm cũng phải à, có cái sự nương tựa ở trên mặt đất thì cũng vậy đó. À, khi mà chúng ta muốn à, làm một cái ngôi nhà à, thì thì cũng phải nương tựa à, những cái cột à, phải đặt trụ vững chắc ở ở trong trong trong đất nha nhờ có cái sự nương tựa đó đó mà muôn loài phát triển à, ví dụ như bây giờ à, sau này á, thì người ta mới có à, tìm ra những cái cái cái phương pháp trồng trọt mà không có cần dùng không cần dùng đất à, như là cái thủy cẩm này chẳng hạn nhưng mà sao à, những cái vàng những cái vàng giáo này đó nó cũng phải phải nằm ở trên mặt đất à, mặc dù à, không có không có không có cần dùng cái cái cái cái à, đất để cho cái bộ rễ nó phát triển à, những cái, nơi mà họ trồng trọt theo công nghệ cao đó à, thì họ không có sử dụng đất à, nhưng mà sao à, những cái dàn giáo và nhà cửa rồi đó thì tất cả đều phải phải nương tựa ở trên cái mặt đất để mà có sự vững vàng mới mới, mới trồng trọt được đó, thì cũng vậy à ví dụ một cái cây khi mà quý vị trồng đó, quý vị gieo những cái hạt giống nó nằm ở trên đất à, cái bộ rễ nó phát triển bộ rễ nó phát triển trong lòng đất nhờ có cái đất nó giữ cho cái cái bộ rễ cái gốc nó vững vàng à, trước phong ba bão táp à, thì thì cái cây nó mới, phát triển cách mạnh mẽ à, được đó cho nên cái giới nó là cái tướng trạng của nó là có sự nâng đỡ à nâng đỡ cho các cái biện pháp thì ví dụ như bây giờ đó là là các cái thiện pháp giống như giống như là cái cây à, cái cây thì cái cây á, thì nó có rất là cái nhiều cái cái cái, cái rễ à, mỗi cái rễ nó là giống như là tính tâm niệm định tuệ rồi chẳng hạn à, cái cây là cái cây thiện pháp à, nó được à, được cái à, cái đất nó nâng đỡ cho nên là các cái thiện pháp cái cây thiện pháp này phát triển mạnh á, là nhờ cái sự nâng đỡ của đất để cho các cái bộ rễ à, các cái bộ rễ mà phát triển đó cho nên khi mà khi mà chúng ta tu tập cũng vậy cái à, điều trước tiên hết là là về cái gì cái cái giới thì cái giới á, chúng ta có hai loại giới à, một cái giới là dành cho người cư sĩ tại gia à, cái người cư sĩ tại gia và cái giới cho người xuất gia rồi có những cái học giới đó là phải họ trì suốt cả đời à, thí dụ như cái ờ, ngũ giới à, cái ngũ giới đó khi mà chúng ta à, làm lễ mà thọ trì tam quy à, là chúng ta gìn giữ cái cái ngũ giới à, thì cái ngũ giới này đó là nó khi mà chúng ta phát à, phát nguyện thọ trì cái ngũ giới đó là cái cái cái giới này chúng ta phải thọ trì gìn giữ suốt cả đời à, từ cái lúc mà chúng ta phát tâm à, tự nguyện gìn giữ năm cái giới à, cho đến khi nào mà chúng ta lìa khỏi cái cái thế gian này mới thôi thì cái đó là bao nhiêu là cái cái giới là chúng ta phải họ trì gìn giữ suốt cả đời còn những cái à, giới mà mình họ họ kỳ à, như là tám tám cái giới là bát quan trai giới thì à, quý vị có thể tự nguyện họ trì vào những cái ngày những cái ngày giới à, thí dụ như ngày mùng 1 ngày mùng 8 ngày rằm ngày 3 ngày 30 chẳng hạn đó thì cái à, những cái giới này à, là quý vị có thể họ họ tùy theo các cái kỳ nào mà thuận tiện thì mình thọ rồi cái giới của người xuất gia thì uh, xuất gia đó thì ví dụ như à, sa di thì nó có 10 giới còn tỳ khu là 227 giới à, hoặc là như uh, những uh, vị tu nữ đó, thì có thể là họ bát quan trường tức là họ suốt đời suốt cái quãng thời gian mà mình là cái người tu tập à, hay là hoặc là những cái vị hành giả mà ở trong các trường thiền đó thì phải thọ gìn giữ bát quan trai giới suốt trong cái cái khóa thiền của mình à, ví dụ khóa thiền là 7 ngày thì mình thọ đủ 7 ngày à, khóa thiền là 10 ngày thì mình thọ 10 ngày khóa thiền một tháng thì mình thọ một tháng khóa thiền 3 tháng thì mình phải thọ à, bác quan trọn đủ 3 tháng đó rồi suốt như vậy đó thì thì gọi là gọi là coi như là thường giới à, tức là chúng ta thọ suốt một cái thời gian à, dài rồi trong cái giới à, của à, bậc xuất gia hay là giới của à, các vị tỳ khu thì à, vô nãy mình đọc cái cái chữ mà bà tỷ mốc khá thì à, trong cái giới của cái vị tỳ khu đó, nó gọi là tứ thanh tịnh giới à, tứ thanh tịnh giới hay là bốn cái giới để mà làm cho cái đời sống quý vị xuất gia quý vị từ tu à, nó nó được à, tốt đẹp thì à, tứ thanh tịnh giới à, nó có gồm bó bốn phần một là biệt biệt giải thoát thu thúc giới thế là cái này đó à, tại chung trong 227 giới à, hay là Phala Đề Mộc Xoa à, tức là các cái giới mà đã được Đức Phật giới định à, cho các vị tùy theo trong tạng luật thì à, biệt việc giải thoát giới là gì tức là nếu mà một cái vị tỳ kheo giữ trọn một giới thì tránh được một tội à, mà giữ trọn vẹn 227 giới thì sẽ tránh được cả các cái tội lỗi à, trong trong đã Đức Phật đã giảng dạy trong trong đó đó cho nên là là, là chư tỳ kheo đó là phải nghiêm trì nghiêm trì các cái điều học mà được Đức Phật chế định à, không có vi phạm những cái điều ngăn cấm à, và chỉ làm theo những cái điều nào à, những cái điều nào mà không có phạm giới à, thì chúng ta thực hành rồi cái phần thứ hai á à, lục căn thu thúc giới tức là cái vị tỳ theo này phải có cái sự phòng hộ các căn môn à, các quyền không cho bất thiện pháp xâm nhập chi phối à, như qua như mắt tai mũi lưỡi thân hay là nhãn nhĩ tị thiệt thân ý à, thì à, tức là phải phòng hộ chúng ta thấy nhưng mà chỉ dừng lại ở cái thấy đối tượng thấy đúng theo cái thực tướng à, không để cho si mê tà kiến vô minh à nó nó, nó che án và chúng ta thấy theo cái cái tục đế để cho phiền não nó có điều kiện nó sanh khởi à, cho nên là phải phòng hộ các căn hay là thu thúc mà các căn à, gọi là là giới thu thúc lục căn rồi cái thứ ba đó là giới à, nuôi mạng chân chánh đó là thanh tịnh giới nuôi mạng thì cái giới nuôi mạng cho trong sạch chân chánh ở đây đó là vị tỳ kheo thường xuyên à, đi trì bình khất thực à, trong các làng mạc à, từng từng xóm nhà à, để mà duy trì nuôi mạng à, ngoài cái cái cái sự nuôi mạng bằng cách mà trì bình thất thực không không có được làm những cái cái nghề nghiệp khác à, thí dụ như là là làm thầy địa lý à, có bói toán có ngày có giờ à, hay là hoặc là làm những cái việc mà mà trong luật đã cấm chế như là như là đưa tin đem tin từ cái cái cái cái, cái người này đem qua cho người khác hay là hoặc làm những cái nghiệp nghệ mà của cái người xuất gia à tại vì mình là cái ờ, người mà cái người xuất gia thì mình có cái bổn phận của người xuất gia à mình phải lo tu tập còn các cái nghiệp nghệ á, à, ngành nghề khác đó, à, thì để cho cái người cư sĩ ta làm à, như ờ, làm à, cái nghề thầy địa lý bói toán rồi à, thầy thuốc rồi vân vân chẳng hạn đó, thì nếu mà chúng ta là cái người xuất gia mà làm những nghề nghiệp đó để mà có cái sự nuôi mạng thì như vậy là gọi là nuôi mạng không chân chánh à tức là cái sự nuôi mạng không có trong sạch không đúng theo pháp rồi cái cuối cùng á là gọi là cái à, giới quán tưởng à, cái giới quán tưởng hay là quán tưởng về bốn món vật dụng à, khi mà chúng ta thọ dụng những cái cái vật dụng như là à, vật thực y phục chỗ trú ngụ thuốc chữa bệnh à, thì chúng ta phải các cái vị tỳ kheo á là phải luôn luôn là có cái sự quán tưởng quán tưởng những cái vật dụng này về bốn cái tính chất à thứ, thứ nhất là quán tưởng về cái cái vật chất à, ví dụ như khi mà cái vị tỳ kheo à, muốn thọ dụng muốn mặc vào cái y thì vị này cầm cái bộ y thì phải quán tưởng như vậy nè à y phục này là một nguyên chất à nó làm ra để dùng dầu ta là người dùng nó hay không dùng nó nó cũng là nguyên chất thôi à thì nguyên chất ở đây đó là cái, cái, cái tính chất chân đế của nó là gì nó là đất à bây giờ đó là đất chế định thì nó thành những cái vải à, nó có mang nhiều cái thứ tên à, giải à, ví dụ như giải bông giải lụa tơ tầm rồi đó, ha. nhưng mà nếu mà khi mà nó à, tiêu hoại thì sao nó cũng trở về với đất à, cho nên là cái cái tính chất chân đế của nó là đất để gì để mình thấy được tất cả là đều là từ chân đế đất nước gió lửa ra mà thôi à, chứ không có cái gì là cao quý à, bộ bộ y này á, giải rất là mịn rất là mắc à, bộ y này tới à, 100 ngàn một triệu hai triệu hay là quý vị thấy là ở trong kinh hồi thời đức phật đó có những cái bộ y mà tới một ngàn đồng tiền vàng không? nhưng mà sự thật ra đó dù là cái bộ y thô xấu à, tức là y phấn tạo đó tức là làm từ cái giải bó thay ma à, rồi các vị lấy cái giải bó thay ma đó về giặt sạch rồi cắt rồi mai rồi nhuộm à, rồi mặt Đấy không cho đến cái bộ y mà bằng cái gì? loại giải canxi à, cao quý tới một ngàn đồng tiền vàng thì thật ra đó, nó cũng để che thân thôi à, cho nên chúng ta quán tưởng cái tính chất đó để mà chúng ta loại trừ chứ còn nếu mà mình theo cái cái cái tục đế à, bộ y này à, y ờ, gì đó bây giờ nó có nhiều cái loại loại giải mà sư cũng không rành lắm à, kt rồi à, giải à, thô giải à, bông gì đó hay là hoặc là là cái gì siêu xích gì đó lung tung toàn tôi không có nhớ hết à, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng chúng ta bỏ qua tất cả những cái cái danh chế định này đi những cái tục đế chúng ta chỉ biết rằng chúng ta y nó là vật chất à, dùng để sử dụng để che thân à, chứ không có không có mà à, phải màu này màu khác rồi phải là cái loại giải này giải khác đủ thứ à, thành ra chúng ta quán tưởng về cái tính chất của nó là vật chất rồi quán tưởng cái tính thứ hai của nó là đáng nhòm gớm à, thí dụ như khi một vị tỳ kheo nhận vật thực à, đi bác nhận vật thực xong đó, về trước khi ăn à, quán tưởng về cái cái tính đáng nhòm gớm à vật thực này đây á, nó không có đáng nhòm gớm nhưng khi mà chúng ta sử dụng à, đi vào cái thân ngũ quẩn này thì nó trở nên đáng nhòm gớm à, bây giờ á, cái vật thực này mình mới mới vừa nhận của thí chủ mình nhìn thì thấy phân loại ra là loại cứng loại mềm thượng vị rồi kia nọ ha nhưng mà khi mà chúng ta nhai chúng ta nhai chúng ta nuốt qua khỏi cái cái cái, à, cái cổ họng à nó đi vào trong thực quản đi vào bao tử rồi đó nếu mà bây giờ á mà có một cái vấn đề gì à, nó không ổn ha cái vật thực này nó bị đưa trở ra ngoài nha thì hồi nãy á, thì để à, theo thứ tự là à, thức ăn đồ ăn đồ ngọt rồi à, canh rồi này kia nọ nó có thứ tự nhưng mà khi mà nhai mà nuốt vô à, rồi nếu mà nó có nó mà trở ra đó thì quý vị thấy có cái gì là sạch sẽ không à, cho nên là chúng ta quán tưởng về cái tính đáng nhòm gốm của cái vật thực mà khi nó đi vào cái thân thể này đó, để từ đó mà chúng ta không có đấm nhiễm trong cái trong các cái món ăn à, không có cầu mong là bữa nay đi bác phải à, được cái món này món khác à, biết cái nhà đó người ta hay thường à, ăn những cái vật thực à, ngon ngọt loại kia à, rồi cứ mình mình cứ đến cái cái cái nhà đó để mà mình mình nhận quà thì không được à, cho nên là tất cả nhật thực là để nuôi mạng à, khi mà chúng ta sử dụng thuốc vào trong cái thân này rồi đó thì nó trở thành những cái vật đáng nhòm gớm. à, rồi đối với các cái món vật khác cũng vậy ví dụ như y phục này à, là vật chẳng đáng nhòm gớm đâu nhưng mà khi đụng vào thân thể hôi thối này giờ nào rồi thì nó trở nên vật đáng nhòm gớm lắm Đúng không bây giờ bộ y thì mới giặt à nhưng mà khi mà chúng ta mặc vào thì trên thân thể của mỗi người nó có mồ hôi à nó có những cái cái mùi khác nhau Đấy không tại vì mình á, thường thường là mình quen với cái cái cái mùi của mình rồi ra mình thấy không có gì nhưng mà nếu mà những người mà lỡ những cái người mà có bị bệnh à, nhất là những cái người mà bị bệnh phong thấp rồi chẳng hạn thì cái mồ hôi của mấy cái những cái người này đó cái mùi nó rất là nặng những người này thì họ không biết đâu nhưng mà những cái người gần xung quanh đó, thì bắt đầu người, người ta nghe cái mùi đó là người ta khó chịu rồi à, đó cho nên đó là y phục khi mà nó chưa đụng vô cái thân thể của mình đó, thì khi mình giặt ha là phải phải là cái loại xà bông có mùi hương thế này thế khác à, rồi thậm chí bây giờ gì có những cái loại nước xả giải gì đó à để xả cho nó giữ cái mùi thơm hương thơm gì à, đủ thứ chuyện à đó rồi nhưng mà những cái mùi hương này khi mà mình chưa mặc thôi chứ còn nếu khi mình mặc vô rồi mình làm việc một hồi đó thì bắt đầu cái mồ hôi nó ra à nó thấm vô những cái cái cái cái cái, cái y phục này thì sao nó cũng trở nên hôi hám à đó cho nên chúng ta quán tưởng về cái cái tính chất mà đáng nhòm gớm để chúng ta không có dính mắt rồi cái cái thứ ba đó là, là khi mà thọ dụng thọ dụng thì chúng ta phải quán tưởng về cái cái sự duy trì à, cái sự an ổn à, thí dụ như chúng ta sử dụng y phục nè à, cốc liêu nè à, thuốc chữa bệnh nè để gì để nhằm mục đích là duy trì cái sự an ổn cho cái thân ngũ quẩn này à, để mà chúng ta tu tập còn nếu mà khi mà chúng ta thọ dụng cái vật thực thì gì mục đích là duy trì cái cái sự sống à, để chúng ta tu tập à, cho nên á, là khi mà cái gì tiệt thu mà thọ dụng vật thực thì phải phải quán tưởng à, khi mà chúng ta dần dùng những vật thực này á, chẳng phải để vui đùa như trẻ con ở thế chẳng phải để dưỡng sức cho mạnh như những cái người lực sĩ chẳng phải để có sức lực để đánh lộn à, chẳng phải dùng vật thực này để trang điểm cái dung sắc cho nó được đẹp đẽ như là phụ nữ à, là dùng cái vật thực này để vui đùa như trẻ con à, ta dùng vật thực này đây để cho thân được an lạc hầu tu hành theo đạo cao thượng à đó thì khi mà dùng bốn món cái vật dụng này đấy chúng ta phải phải thường xuyên phải quán tưởng như vậy để gì để tránh sự tham đắm đắm nhiễm à mong cầu ở trong bốn cái món vật dụng này à rồi nếu mà khi mà chúng ta thọ dụng à, mà chúng ta bỏ qua ba cái cái quán tưởng về vật chất về tính đáng nhòm gớm hay là để duy trì sự an ổn đó, thì cái lần cuối cùng tức là tức là trước khi mặt trời mọc à, trước khi mặt trời mọc thành ra đó chư tỳ kheo thường thường là khuya dậy tụng kinh á thì quán vét lại quán sát vét lại một một lần trong ngày đó nếu mà trong những cái những cái lúc mà mình sử dụng mà mình bị phóng vật à, mình không có không có quán tưởng à, đầy đủ thì khi mà tụng kinh cái thời công phu giấc à, khuya đó là mình phải đọc lại hết à, bốn cái bài quán tưởng này à, thì như vậy đó à, là chúng ta sử dụng bốn món vật dụng một cách à, an ổn tốt đẹp không có không có để cho các cái phiền não nó sanh khởi à, không khởi lên những cái sự chấp thủ mong cầu à, tham đắm dính mắc trong bốn món vật dụng đó à, thì khi mà thực hành như vậy đó thì à, mới đem đến cái sự à, sự nuôi mạng à, chân chánh à, thì uh, sư giải thích lại để quý vị nắm ha tức là tứ thanh tịnh giới thì trong đó là có biệt biệt giải thoát giới tức là gìn giữ 227 giới rồi thu thúc lục căn à, là tức là phải phải gìn giữ phải ngăn trừ à, cẩn trọng đối với mắt tai mũi lưỡi phải có sự phòng hộ à, rồi giới nuôi mạng chân chánh tức là tránh xa những cái nghề nghiệp không có chân chánh những ờ, nói chung tất cả những cái nghề nghiệp nào mà của người đời à, thì cái người xuất gia mình tránh mình đừng làm là vậy đó thì cái đó là gọi là cái giới ờ, gọi là giới nuôi mạng chân chánh rồi cái thứ tư á, là về quán tưởng bốn món vật dụng à, thường xuyên là quán tưởng khi mà mình bắt đầu thọ dụng về tính quán tưởng về cái tính vật chất à, thứ hai là quán tưởng về cái sự đáng nhòm gốm à, thứ ba là duy trì à, nhờ có bốn món vật dụng này mà chúng ta duy trì cái sự an ổn à, duy trì cái sự thọ mạng để mà chúng ta có điều kiện cố gắng nỗ lực tu tập đó và cái cuối cùng là luôn luôn là chúng ta phải quán xét lại để tránh cái sự đấm nhiễm à, dính mắt mong cầu à, trong cái cái à, cái à, bốn món vật dụng này đó thì khi mà khi mà chúng ta quán tưởng rồi chúng ta có sự à, phòng hộ đầy đủ như vậy đó à, thì cái đời sống của cái người xuất gia nó, nó được tốt đẹp thì ờ, ở trong pháp cú kinh cũng có nói một cái câu chuyện là bây giờ ờ, cái vị ờ, tỳ kheo này đó cũng ham thích cái đời sống xuất gia nhưng mà khi mà, mà xuất gia rồi đó thì phải học kinh rồi phải à, phải học về luật rồi phải gìn giữ giới luật thế này thế khác mà giới luật của tiền thu đó là hai trăm hai trăm hai bảy giới chính rồi kèm theo nó có những cái cái những cái giới nhỏ nhặt nữa nó rất là nhiều cho nên cái vị này nói bây giờ ờ, trời tưởng tu thì nó dễ chứ giờ tu gì mà khó quá à nhiều giới quá giữ không nổi à, nhưng mà cái nhân duyên của ổng là à, sắp sửa đắc đạo à, cho nên là sáng hôm đó đó cái vị tỳ kheo này tính ờ, tính đi về hoàn tục hoàn tục về thì à, sáng đó à, Đức Phật mới đi từ ngoài cửa tịnh xá đi vô thì mới gặp cái vị này đi ra thì à, biết câu cũng hỏi gì chứ à, ông đi đâu thì cái vị này cũng nói là anh đứng câu bây giờ à, con à, con Hoàng tục không đi về Tiểu Phật mới hỏi là tại sao mà về ông nói là bây giờ con tưởng là đi tu nó dễ mình tu gì giữ tới mấy trăm giới rồi con giữ không nổi cho nên thôi bây giờ con về à thì đức phật mới hỏi vậy chứ bây giờ á à nếu mà giữ một giới thôi giữ một giới thôi thì ông giữ được không thì vị này nói dạ được thì đức phật nói bây giờ á ông hãy ráng chánh niệm ông giữ cái tâm của ông á đó khi mà chúng ta có sự chánh niệm tỉnh giác mình chú tâm mình gìn giữ vào cái cái giới luôn luôn chúng ta sống có trí tuệ à có đầy đủ chánh niệm tỉnh giác à thì làm sao mà chúng ta phạm giới à cái giới đó là cái giới phòng hộ giới ngăn trừ à, để chúng ta gìn giữ cái lúc đầu thôi à, chứ khi mà chúng ta có phát triển được cái cái chánh niệm nó có định có tệ rồi thì lúc đó cái giới không cần phải phải phải phải gìn giữ nữa Thấy không luôn luôn ban đầu thì phải phải có giới đó à, nhưng mà khi mà chúng ta có có định có tệ rồi thì chúng ta cứ đâu phải lăn xăng cứ cứ lo giữ giới hoài tại vì khi mà có có có định có tệ rồi thì không bao giờ phiền não nó chen vô được mà không có phiền não nó đâu có phạm giới à đó đến khi mà các ngài thánh nhân a la hán đạt đến tứ đạo tứ quả thánh vô lậu rồi thì các ngài đó còn còn gìn giữ giới nữa à, lúc đó là cái cái tâm của các ngài á, nó đã đào bứng tất cả những cái phiền não cho nên đó, là lúc đó là cái cái cái cái, cái giới định tuệ của các ngài nó hoàn toàn nó trong sạch rồi à không còn phải phải phát triển phải cần phải gìn giữ nữa nó trở thành tự động rồi không? ví dụ như cái uh, chiếc máy bay à, khi mà khi mà nó muốn cất cánh lên nó phải dùng một cái cái năng lượng có một cái sức mạnh để nó chạy ở trên một cái quãng đường vừa đủ cái phi đạo đó à, thì khi mà có cái sức mạnh nó nó, nó đẩy nó nâng đỡ đưa cái chiếc máy bay nó bay lên đến một cái, cái độ cao nào đó rồi đó không à nó ở trong cái cái cái danh từ chuyên môn mà nó gọi là bình phi tức là đến một cái độ cao đó rồi đó thì nó bay với cái tốc độ bình thường không cần quá cố gắng nỗ lực ờ, giống như là cái cái phải thật mạnh giống như là hồi lúc mà nó nó sắp sửa nó cắt cánh nè thì lên đó rồi đó thì nó bay một cách bình thường ừ, còn còn cái người mà giống như cái người sơ cơ tức là giống như chiếc máy bay mà mới vừa cất cánh thì phải nỗ lực thật nhiều à, phải gìn giữ giới cẩn trọng thế này thế khác à, mà khi mà nó đạt đến những cái đạo quả à, tứ đạo tứ quả rồi thì cái việc mà giữ giới nó không cần thiết nữa đó thành ra đó tùy theo tùy theo những cái vị có căn cơ khác nhau à cho nên đó, mình à, thấy cái mấy vị đó thí dụ nhiều khi là cái, cái những cái kiếp quá khứ vị này người ta đã quân tập thường xuyên về giới rồi à người ta trải qua cái cái cái cái cái giới rồi rồi người ta tâm người ta có định rồi à bây giờ người ta cố gắng nỗ lực hướng đến cái tuệ mà thôi à thành ra cái vị này nói ờ à, bây giờ là ta, ta ráng cố gắng tu tập về tuệ à còn cái cái giới á, thì đối với với cái vị này nó không quan trọng nữa à, tại vì cái khi mà phiền não nó không chen vào nó sanh khởi thì đâu có gì đâu phạm giới phải không cái vị hành giả tối ngày ngồi ngồi ở trong trường thiền à chú tâm chánh niệm tỉnh giác thì đâu cần phải giữ giới lúc đó nữa à cái vị này có giữ giới là khi mà trước khi hành thiền á à thì phải giữ giới nhưng mà cái lúc mà khi mà vô vô trường thiền chú tâm vô ngồi thiền rồi thì đâu cần cái giữ giới nữa đó thành ra chúng ta phải hiểu cái giới định và tuệ nó nó đi từng bước à nhưng cái vị hành giả sơ cơ lúc đầu đó là phải nhờ có giới để mà làm cái nền tảng để nâng đỡ cho định phát triển và khi mà định phát triển mạnh mẽ vững vàng thì sẽ tạo điều kiện để cho tuệ sinh khởi đó cho nên đó, là chúng ta phải hiểu vậy đó à mình ở cái giai đoạn nào à mình phải biết mình thực hành như thế nào ví dụ như mình biết là mình bây giờ là sơ cơ à, mình mới vừa biết cách tu tập thì mình phải nỗ lực về giữ giới à, giữ giới để gì giới này đó là giới phòng hộ giới ngăn ngừa à, để mình giữ các căn nè rồi mình à, phòng hộ cái cái tâm trí mình à qua thân khẩu ý à mình không có để cho à nó phát khởi lên những cái điều sái quấy à, chứ còn đối với những cái vị mà người ta phát triển cái tâm chánh niệm tỉnh giác thuần thục rồi đó thì nó qua qua cái giai đoạn phải giữ giới thôi không? giờ người ta là đang ở cái giai giai đoạn định à, thì người ta sẽ tiến tới cái giai đoạn tệ thôi không? mình ở trong cái sinh hoạt bình thường ở trong đời sống xã hội trong nhà mình thì mình phải giữ giới đó à phải giữ, giới đó. nhưng mà đó giới những vị mà hành giả ta ở trong trường thiền thì thì mỗi ngày người ta nhắc nhở sáng ta lên trường thiền ta phải nguyện giữ bát quan trai giới nhưng mà sự thật ra đó khi mình đi kinh hành ở trong trường thiền rồi mình ngồi thiền cái nọ thì đâu có cái gì đó mà phạm giới không nhưng mà chúng ta phải nhắc nhở để gì để cái nội tâm của mình đó không có dễ vui à để tạo cho phiền não nó thanh khởi nè chính khi mà phiền não thanh khởi ở trong cái nội tâm của mình những cái ý những cái ý bất thiện sanh khởi mặc dù chưa có thể hiện qua thân qua khẩu nhưng mà sao khi những cái ý bất thiện nó sanh khởi ở trong nội tâm mình thì nó làm cho cái nội tâm mình ô nhiễm và khi mà cái tâm mà nó bị những cái tạp niệm à những cái phiền não ô nhiễm thanh khởi rồi đó thì sao nó khó khó mà có định à, thì chúng ta phải hiểu vậy đó à, từng giai đoạn cái giai đoạn của những cái vị hành giả sơ cơ ban đầu thì cái giới nó là một cái nền tảng quan trọng mà để nâng đỡ các cái thiện pháp rồi khi mà các cái thiện pháp nó tăng trưởng lớn mạnh à, thì nó sẽ nâng đỡ để cho tuệ đến đạo quả à, thì nó từng bước từng bước vậy ví dụ như giờ hồi đó giờ quý vị có một cái cái à, một thửa đất là quý vị không có trồng trọt rồi đó để cho những cái cây quan dại nó mọc tùm lum lá hết à, thì bây giờ á, quý vị muốn gieo trồng muốn bông hoa gì đó à sửa sang cải tạo nó lại cho nó đẹp thì sao bây giờ mình phải nhổ bỏ dọn hết ba cái cây cây dại đi à, ba cái cỏ mắc cỡ cái gai này kia rồi chặt bỏ hết à dọn sạch hết à dọn sạch hết rồi sao mình phải lựa những cái giống mà lợi ích tốt đẹp à những cái bông hoa mà nó có màu sắc à, đẹp đẽ dễ nhìn à mình đem về mình trồng vô phải không trồng vô thì lúc đầu đó lúc đầu đó thì quý vị phải thường xuyên à lâu lâu rồi quý vị phải chú ý phải làm cỏ chứ không thôi là là ba cái cỏ cỏ cỏ dại ba cái cây quang nó nó mọc trở lại nữa ha nó sẽ lấn át những cái cây mà mình trồng thì những cái cây mình trồng ấy, giống như là những cái thiền pháp à, còn ba cái cỏ dại rồi cây gai gốc rồi gì đó là những cái phiền não hồi đó giờ rồi đó cho nên lúc đầu là là mình phải phải gìn giữ à nhưng mà mình là một thời gian rồi đó mình đào bứng bắt ra cái cái cái những cái cỏ dại những cái cái cây mà à, quan dại đó sạch hết rồi à, lúc đó đất nó trở nên tươi xốp ờ, nó màu mỡ rồi à. thì mình đâu cần phải làm tỏ nữa à, lúc đầu mình phải nỗ lực mình làm tỏ thường xuyên á nhưng mà đến một lúc nào đó mà mầm móng của những cái cái tỏ dại này đã đã trừ tuyệt hết rồi thì bây giờ mình lo mình chăm chút những cái cái cây bông hoa mà mình trồng thôi nha mình tưới nước cho nó đầy đủ lâu lâu mình ấy cho nó ít thân rồi cái nọ à, để nó được tốt đẹp đó thì lúc đầu á cái giai tùy theo từng giai đoạn có những cái giai đoạn mà giới nó là quan trọng à, nó là nền tảng để nâng đỡ à, cho các biện pháp khác à, rồi khi mà các cái biện pháp khác nó được vững vàng rồi à, thì lúc đó là mình nỗ lực à, phát triển các cái biện pháp lúc đầu thì mình phải nỗ lực à, dinh giữ à, ngăn ngừa phòng hộ à, để không có bị phạm giới nhưng mà khi mà các cái biện pháp nó phát triển một cách mạnh mẽ à, chính lúc đó là tự động à, nó sẽ giữ giới một cách tốt đẹp à, thì qua cái câu hỏi của à, vua đá về cái ờ, cái tướng trạng tướng trạng của giới xin ờ, chia sẻ với ờ, quý vị đôi điều là giới phước báo ngày tính cầu mong chư tôn đức pháp thể con nghe là chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử người sức khỏe an vui và có được thêm những hiểu biết để tâm sự tu tập của mình à, có được tiến bộ lợi ích tốt đẹp cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc à, nam mô bổn thầy giá và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả à, quý tôn nữ và quý phật tử cùng à, thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay và xin mời đạo tràng Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con xin thay mặt lớp học xin kính tri ân sư Pháp Thanh đã tận tình chỉ giảng cho chúng con về câu số 9 về bài học của kinh Milanda Vấn Đạo trong ngày hôm nay. và dạ, bây giờ là tới phần của chúng ta à, cùng nhau đặt câu hỏi với sư. À, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trên trong room. Hồi nãy giờ quý vị nghe sư giảng có cái chỗ nào không hiểu hay là còn thắc mắc thì Nguyên Như kính mời chư vị có thể chat lên màn ảnh, Như có thể đọc cho sư hoặc là quý vị có thể giơ tay đặt câu hỏi thẳng với sư Pháp Thanh ạ. À. Nguyên Như xin kính mời Dạ, em xin mời chị Nhung. Hôm nay chị Nhung có câu hỏi nào không? Dạ, Nguyên Như xin kính mời Đạo Huynh. Hồi nãy giờ em thấy anh cũng ngồi ở đây nghe giảng. Dạ, con xin mời à, cô Diệu Pháp, xin mời à, cô Helena, cô Hồng Mai. Dạ, Nguyên Như xin mời chị Hà, mời Huân, mời à, cô Phúng. Dạ, con xin kính mời chư vị ạ. À. Mời Tâm Từ. alo alo ạ dạ con kính đảnh lễ bà ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư pháp thanh con kính đảnh lễ sư pháp trang con kính đảnh lễ sư giác pháp ạ dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng dạ con thưa sư à, bài học hôm nay là về câu hỏi về giới thì con cũng được hiểu thêm ngày hôm nay tức là à, trong bài học có nói là giới là um, nhà vua có hỏi giới có tướng trạng là gì thì uh, cái vị uh, Nagasena nói là giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp thể nhập các quyền lực để đưa đến giác ngộ thì con hiểu đó giới là nền tảng là cơ bản giống như mình muốn xây một cái căn nhà vững chắc thì phải trên cái nền móng và tất cả các pháp thiện các thiện pháp phải đều quy tụ từ giới làm nền tảng nhưng mà từ trước đến giờ thì theo con được hiểu thì con học được học đó, con được biết đó là giới là hàng rào là để bảo vệ cho mình không làm những cái điều bất thiện như là năm giới tám giới thì so với cái bài này thì con thấy như vậy là chúng con giữ giới chưa được chắc chắn lắm chỉ có xung quanh nhưng mà cái chân mình nó còn lung lay như ví dụ như à, không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu thì năm cái giới này giữ cho thân khẩu ý mình được uh, tốt hơn như vậy có phải từ trước đến giờ là chúng con giữ giới chỉ có đi cái bề ngoài chưa đi vào chiều sâu à, còn lỏng lẻo à, chưa có dựa trên nền tảng à, vững chắc phải không ạ dạ con kính thỉnh sư giải thích giúp con ạ dạ con kính tri ân sư ạ nam mô bổn thầy giá nam mô thầm mà giá nam mô sanh ca giá thì uh, lúc đầu đó dạ. lúc đầu là giống như ví dụ như bây giờ cái uh, người cha xung quanh cái ngôi nhà của mình á nó có à, những cái hố sâu những cái mương những cái uh, điều nguy hiểm à thì bây giờ sợ những đứa con của mình á nó bị rơi xuống những cái hố sâu hay là té xuống dưới uh, xong dưới rạch rồi đó thì cái người cha phải phải làm cái hàng rào à, cái hàng rào để lúc đầu đó là mình phải đề phòng à, phòng ngừa à, mới dặn mấy người con là không có không có trèo qua không có lờ, trèo qua cái hàng rào đó nha à, trèo qua cái hàng rào đó là té xuống dưới dưới cái hố sâu à, rơi xuống dưới cái cái hố sâu rơi xuống dưới sông dưới rạch rồi này kia nọ là nó nguy hiểm nó có thể mất mạng nha đó thì người cha thường xuyên nhắc nhở những đứa con của mình như vậy đó à, đến chừng à, những đứa con mà nó lớn rồi đó biết rồi à, nó nhận thức được là cái tai hại khi mà rớt xuống ờ, những cái chỗ đó đó thì những cái hàng rào này dù cho nó mập nó nó nó bị ờ, bị mục rửa bị ờ, mục rồi hết rồi à thì bây giờ cũng đâu có cần phải làm lại đó thì à, khi mà tới những cái vị hành giả à, sơ cơ ban đầu á thì chúng ta phải phải giữ phải thường xuyên nhắc nhở à trong nội tâm mình để gìn giữ những cái giới để gì cái cái giới gọi là để giới phòng hộ giới ngăn ngừa nè để trong à, trong đây cũng có nói nè ha à. sau khi đặt nền nền tảng ở giới người có trí tu tập tâm và tuệ à, lúc đầu đó lúc đầu đó chúng ta phải nương vào cái, cái giới nó làm nền tảng nó nâng đỡ nhưng mà khi mà cái cái nền vững chắc rồi thì mình lo mình phát triển tâm và tuệ à, đó thành ra đó cái cái lúc đầu thì ví dụ như cô uh, nguyện là cô uh, giữ uh, năm cái giới không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không uống rượu không à khi mà mình giữ cái những cái năm cái giới này nó tròn rồi đó à, thì bắt đầu mình tu tập à, phát triển thiền định thiền tuệ đó thì khi như nãy tôi nói là bây giờ á là lúc đầu mình phải gìn giữ à, cái vị hành giả phải gìn giữ năm cái giới này cho được tốt đẹp chứ còn khi một vị hành giả vô mình ngồi thiền rồi thì mình đâu có làm gì mà sát sanh mà mình đâu có giết hại những con vật nào trong lúc mà mình ngồi thiền đâu Thấy không rồi khi mà mình thực tập thiền định á, thiền tuệ á, thì mình đâu có đâu có trộm cắp đâu có nói dối đâu có uống rượu thấy không đó chính vì mình phạm giới là do do cái gì cái tâm thống dịch à do phiền não nó sai sử cho nên mình phạm mà khi mình có định à có định tâm có chánh niệm tỉnh giác thì mình có sự hiểu biết một cách rõ ràng tường tận à, lúc đó mình có trí tuệ nhưng mà mặc dù trí tuệ này nó chưa đạt đến đạo quả à, cái trí tuệ nó có nhưng mà nó còn non yếu nhưng mà nhờ có cái sự sáng suốt sự tỉnh giác à thì chúng ta đâu có làm gì mà chúng ta phạm giới hả thành ra đó cái nó từng giai đoạn à đó cho nên á sau khi đặt nền tảng ở giới người có trí tu tập tâm và tuệ à, đây là nền tảng ví như trái đất đối với các sinh mạng và đây là gốc của sự phát triển các điều tốt đẹp và đây là phần đầu của lời dạy của tất cả các đấng chiến thắng tức là các bậc chánh đẳng chánh giác chính là nhóm giới ở giới bổn patimokha à, thành ra đó là trong kinh đức phật mới nói là gì giới à, giới học rồi định học và tuệ học à, thì khi mà mà giới có được mạnh mẽ giới tăng thượng thì mới làm cho tâm tăng thượng hay là phát triển định à định tăng thượng thì mới đưa đến tuệ à tuệ tăng thượng và nó đi từng bước như vậy là xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Dung và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui Dạ xa thú xa thú con kính tri sư dạ con đã hiểu Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và trong khi chờ đạo tràng đặt câu hỏi kế tiếp, Nguyên Như xin có một câu hỏi dâng lên đến sư ạ. À. À, dạ, và bạch sư có nhiều khi có những cái giới mà mình không có hiểu rõ đó bạch sư à, nhiều khi mình nói à, cái này cái giới này nó không quan trọng à, hoặc là cái thời hồi xưa chắc là nó khác cái thời à, bây giờ của mình thành ra à, tại sao mình phải giữ chi bắt công từ có một cái câu ở trong luật đó là à, con nhớ là chư tăng có dạy là cái nào có đức phật nói có không có quan trọng thì mình không có cần giữ nữa tùy theo cái trường hợp mà cái luật của đức phật đã là mấy ngàn năm trước rồi bạch sư thì như vậy á thì à, mỗi người đều tự động điều chỉnh cái giới đó riêng theo cái ý của mình muốn à, và cái mức độ à, khác nhau với cái original text tức là cái khác nhau với cái giới bổn nguyên thủy và cái cái cái sự điều chỉnh riêng của tự bản thân của mỗi người đó bạch sư thì con thấy như vậy cái chỗ nào là cái đường biên giới giữa trúng và sai tự vì thiệt ra có những cái giới nó gọi là nó mình cũng đi giữa cái chất xa cái chỗ xám xám đó bạch sư và như vậy thì xin sư chỉ dạy cho con cái chỗ nào mà đúng là giữ giới còn có chỗ nào là mình thành cố chấp tự vì nó giống như hai mặt của cái đồng tiền nhiều khi người ta nói vậy đó sư có nhiều khi là uh, nói là giữ giới quá nhưng mà anh đang cố chấp mà anh không biết mà cố chấp quá nó cũng thành là tà kiến nữa rồi một bên thì nói nếu mà không giữ giới thì làm sao mà tu nếu mà giữ theo cái à, cái giới mà nó căng thẳng quá thì cũng không đúng mà giữ mà nó lờn quá thì tu hành nó cũng không có tới nơi dạ à, kính sư có thể chỉ rõ cho tụi con cái nào là sai cái nào là đúng bạch sư dạ con xin giao mít lại cho sư ạ à. nam mô quý thầy giá nam mô thầm giá nam mô sằng thầy giá à, thì à, giữ giới nó nó tùy theo mức độ à thì à, giống như mà chúng ta mà tạo trữ các cái pháp à, pháp độ ba la mật cũng vậy nó có à, bậc bậc thấp bậc trung bậc cao ví dụ như bây giờ chúng ta giữ giới ở cái uh, mức độ bình thường đó thì bây giờ những cái nào mà gọi là phạm giới thì chúng ta gìn giữ chúng ta không phạm nha nhưng mà khi mà có sự nguy hiểm à, nguy hiểm đến cái cái cái cái, cái đời sống của mình á mình có thể bây giờ á cái trường hợp này là bây giờ quý vị giữ giới không sát sanh à đó bình thường á, đến con kiến con mũi thì mình cũng đập hết á nhưng mà bây giờ á, con rắn nó mình đang ở trong cái cái chỗ đó là không có lối thoát nhưng mà bây giờ mình bị cái con rắn nó, tấn công à đó bây giờ á một là mình phạm giới để mình bảo toàn cái cái mạng sống ha còn nếu mà bây giờ á, mình nguyện là à, nếu mà bây giờ á, dù có bỏ mạng tôi giữ cái giới tôi trong sạch chứ tôi không phạm giới à, thì mình để cho con con rắn nó cắn đó thì cái đó là mình giữ giới một cách cao thượng đó còn à, mình nói thôi bây giờ là cái, cái cái mình không cố ý mình đoạt mạng nhưng mà bây giờ á, nếu mà con vật này á, nó làm tai hại đến mình có thể mình mất mạng à bây giờ mình sống mình tu tập chưa được bao cái bao lâu mà bây giờ nó cắn mình mình là mình chết đó. đó thì có thể lúc đó là mình phạm giới để bảo tồn cái sinh mạng à, thì mình giữ giới trong lúc bình thường nhưng mà lúc mà khẩn cấp nguy cấp đến cái tính mạng của mình mình không giữ ha. còn bây giờ á, những cái người mà ta giữ giới một cách quyết liệt à, cao thượng thì bây giờ á, dù có dù có mất mạng người ta vẫn không phạm giới à, thì tùy theo thôi tùy theo cái căn cơ của của của mỗi người à chứ mình đừng có đừng có đừng có ờ, xem xét đánh giá thế này thế khác à thì á hồi đó ờ, ngài hòa thượng pháp lạc ngài có nói với hả mà mình tu thì mình nhờ ông tu ông đắc bà tu bà đắc bất tu thì bất đắc à nếu mình giữ giới trọn vẹn trong sạch à, thì mình được cái phước báo còn mình cho rằng bây giờ á, mình bảo tồn cái sinh mạng của mình mình phạm giới à, để mình duy trì cái cái thân mạng mình Đúng không thì ờ, cũng mới mấy bữa ờ, sư về pháp bảo thì cũng có ngồi ờ, nói chuyện với mấy vị thì khu một vị mới nói là bây giờ đó nếu mà mình nói mình mình giữ giới cho được tốt đẹp đó thì bây giờ mà à, mình bệnh thì mình đông tận uống thuốc ví dụ cái trường hợp mà bây giờ á khi mà chúng ta ăn là ở trong những cái rau rồi kia đó nó có những cái cái trứng dung sáng nó vô trong bao tử mình à, mà giờ nếu mà bây giờ á, mình à, uống thuốc mình uống thuốc diệt nó đổ nó thì vậy là mình phạm giới à đó còn nếu mà mình không uống thuốc á, thì bây giờ nó cứ vận hành hoài à, nó làm cho mình à, cái cái thân thể mình nó không có được uh, an ổn nó quậy rồi nó làm mình không có thể tụng kinh được không ngồi thiền được này kia nọ đó. thì bây giờ mình đi bác sĩ thì bác sĩ ta đưa thuốc biểu mình về mình uống mà mình uống á thì những cái con dung sáng này nó chết thì vậy mình phải làm sao thì bằng cách là bây giờ mình chỉ cái tác ý mình uống thuốc để trị bệnh chứ không có ý giết nó à. còn bây giờ mình nói là bây giờ là thân thể không ổn thì không thể tu tập được à, bây giờ mình chấp nhận và bây giờ cái này tạm giới như vậy cái giới mình không phải mình cố ý mình diệt nó không thì mình có thể mình sám hối hơn đó thành ra đó chúng ta phải dùng trí tuệ à, để phân biệt cái nặng nhẹ à ví dụ như mà những con vật hay là nhất là con người mà vị tỳ thu mà bị giết à, giết cái, cái, cái, cái, giết người đó là gì là phạm bất công trụ là coi như là không còn không còn là một vị tỳ kheo nữa Đúng không còn nếu mà bây giờ trường hợp mình á mày bị bệnh những cái con vi trùng những con virus cũng vậy thấy không nó làm cho mình khó chịu đau đớn thế này thế khác à, bây giờ mình phải uống thuốc để mình trị cái bệnh đó để mình có sự an ổn mình tu tập Đúng không thành ra đó thành ra có những cái á, mình phạm nhưng mà nó không có không có đưa đến cái cái cái cái, à, cái nghiệp à tại vì những cái con những cái con này á nó gây cái tác hại à, khổ đau à, còn á mình giết những cái cái cái chúng sanh mà có cái thức tánh á. à những cái người mà người mà càng có cái giới hạnh cao quý tốt đẹp thì cái nghiệp nó càng nặng Để nó khác nhau à, thí dụ như bây giờ á, cũng là phạm giới sát sanh nhưng mà nếu mà mình dẫm đạp làm chết những cái con kiến rồi đó thì cái cái cái cái cái cái nghiệp quả nó không có nặng à còn mình giết những cái con vật mà có hữu ích nó không có làm gì hại mình nè nhưng mà mình cố ý mình giết nó thì tất nhiên cái cái cái cái cái nghiệp nó sẽ nặng hơn à, thành ra đó tùy theo trường hợp tùy theo trường hợp tùy theo cái cái mức độ tu tập của mình à, nếu bây giờ mình muốn là bổ túc các cái pháp độ cho được tốt đẹp mà cao thượng thì mình giữ giới cách uh, cao thượng tâm sạch dù phải hy sinh mạng sống đó tùy theo cái căn cơ của của mỗi người thôi à, trong cái trường hợp nào đó à, thì nếu mà mình biết rằng á, mình giữ giới như vậy để đem đến cái pháp độ một cách à, cao thượng tốt đẹp thì mình nhìn giữ ha thành ra đó à, đức phật có nói mình đừng có đừng có xem xét người khác mà mình hãy nhìn lại chính mình và mình hành ở cái mức độ nào thì cái quả nó sẽ có ở cái mức độ đó à, xin giải thích cái thắc mắc của cô Như và dạ, chúc tôi nhiều sức khỏe an vui Nam mô Bụt Thầy Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Khai Giá Dạ, con xin một lần nữa kính tri ân sư Pháp Thanh à, hôm nay đã giảng giải cho chúng con bài học và đã trả lời những câu thắc mắc của chúng con. Dạ, um, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Con xin kính thỉnh sư Pháp Trang. À, dạ, kính sư, sư Pháp Trang còn có ở trước máy không bạch sư? À, con xin kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang ạ. À. hôm nay sư pháp trang mới uh, biết vô đó bạch sư thành ra con không biết là sư có biết cách cầm mic hay không con không có thấy sư trả lời rồi dạ con thinh kính thỉnh sư pháp thanh dạ thưa sư có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con hình như là sư pháp trang không có biết cầm mic rồi ạ nam mô bụt tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ca giá đại sinh thanh mặt chư tăng chút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thầy giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang à, chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui à, cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc Pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa bhutanu varena sarasoti pavantu te pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa dhammanu varena sarasoti pavantu te pavatu sappa mangalang rakhantu sappa devata sappa sankhanu varena sarasoti pavantu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hậu kỳ định người do nhà quay đức của chư phật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 xà thú xà thú xà thú và dạ, nguyên như con thú xà thú kính tri ân sư pháp thành đại chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ nguyên như xin kính mời chư vị cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ à. ยาเดวตาสันติวิหาราวาสินิโทเบคาเรโปทิคาเรตันตาหันสาธรรมดาเนนภาวันตุปูจิตาสอทันการอนเตทวิหารมังดาเล Thế ra cha mắn cha na wa ca cha phần kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca. Gà ma cha đề sa ni gà ma cha il sa ra sam ba na phu ta su ki ta pha quan tu te Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta ta vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng bà tình cha tê sầm bê bị đụng kha sa ca tu sang kha yang thà tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha phùng sang cô hô tu sa mắc gô qua thà ya cha hi ta ya cha Am hề rằng kha tu san Tham mô Sambe bi thamma chari no vô thân sampa bồ này ya ma thamma ri yam ba quê đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha tỳ nàng hô tu su khi ta hoàn tu nhà ta vô ý đằng quá tá nề buồn nhân à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng tới các bậc thầy tổ xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này, dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc, thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học, giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân, sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lời danh, nguyện tu tinh tấn, không dạy đại, nguyện sao đào quả, sớm viên thành, nắc mô bút tha giá, nắc mô tham ma giá, nắc mô sang kha giá. Và dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong đạo tràng trở lại Zoom um, à, Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai